Hello các bạn, hôm nay mình đang ở Tam Kỳ, Quảng Nam à, à, Và tại đây mình đang à, theo dõi một cái trận đánh game rất là gây cấn nè Thì hiện tại à, mọi người đang à, chuẩn bị à, mồi, dây thẻo, các thứ Ra dạ, rồi, rong luôn Rong này, lấy rong mình đánh này Hả? Để còn 8 cây thôi À, 7 cây ở đây mấy anh em cũng xài PKK này các bạn một cái loại à, một cái thương hiệu lưỡi rất là phổ biến ha ở đây đâu đây anh làm gì anh càng anh ạ <laughs> đánh game luôn hả có game không dạ. ờ đánh chơi đi có gì anh em mình test <laughs> mình không ngồi mình test nha chứ ừ. mình chỉ đánh game mà ừ. mình ngồi đây test coi thử như nào đúng không <laughs> ai cũng đẹp hết giờ ai đi test cằn giờ thằng thằng thằng máu nó vô rồi nó quýnh mà sao phải không toàn mang món mày đâu mới sáng mà thấy có lỗi đi cái đồ đó tới giờ xuống cần rồi các bạn thường thì mấy anh em ở đây uh, mỗi cuối tuần sẽ tụ họp với nhau như vậy đó. đây là trong một cái group uh, cầu đài của anh em uh, từ Đà Nẵng tới lại uh, Quảng Nam mỗi cuối tuần thì sẽ tụ họp như vậy uh, câu giải trí với nhau rồi ăn uống giao lưu với nhau lot of these đừng có đấu kiếm nghe không quen tay đó cái tay phải dàn cái tay ra đừng quên cái động tác dàn cái tay ra tay mình xếp vô cái lần vậy ngay cái tóc đó воевал. bóp trong khoảng mất còn 43 triệu à. không bà được nó có hai ngày không để bên về cục cá ăn dập thấy mấy anh em lên cá nhìn ghiền quá các bạn đợi mấy anh em đánh game xong thì ờ, chắc mình cũng ráp cần vô đánh câu thử mình cũng chưa biết câu cái này ờ, cho nên ờ, chắc cũng sẽ tập từ từ đây câu 6 7 h không 6 7 h lắm bay nhanh rồi cái đang nhiệt này cái đang dài quá đi đã ra rồi cái ra suối tìm không Oh, ini saya cari cari Bên cái lỗ đó cá bự dễ sợ Sao bay lặn vậy em lặn không? Bên kia anh Cái lỗ anh này nè, cái bên nè Nhìn ra thôi, còn lại không, không được quá cao rồi khó ghê ra à, ở đây là đó có câu ra ra là ra là ui ui ui cái lỗ cá lớn ghê cá nào mấy bảy lạng không tục cá ta luôn cá tra cá tra cá tra cá tra cá tra không tính luôn hả cá tra đó chứ cá tra đó cá tra cá mẹ đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, cặn lực ui đù cái mẹ cái cái gặt uh, ờ, cá rồi gì cũng đất trời anh còn cái gặt tay mua anh sợ ôi ai cho mượn cái gặt tay gặt tứ rồi mập ơi mập cho mượn cái gặt tay kìa Mập ơi cái mượn gạt tay nè Gãy đâu rồi Gãy, gãy. Mượn quân phương đó mại đó ừ, đó. Hết thời gian thì mọi người sẽ cân ký xem uh, ai uh, câu được nhiều nhất, uh, trọng lượng nhiều nhất thì uh, sẽ quyết định phần thắng nha. Chưa Rồi Bà sao muốn làm Có đều vậy Ngồi ngó từ ngó đều ra Ngó đều rớt một lò Lúc một rồi mình có Nên chơi nó có Ông mà đạt tụ mà nó sống sớm ngủ dài cái rồi thấy đang clip Mua chơi được ngoài đâu luôn được thấy được không? Đâu lại luôn con chơi mọi người đang ờ, tham khảo cần ờ, của coi nha các bạn không để xí xì bích xì cơ rồi nó vô ăn cũng không lên hòa tiếp đẹp lắm anh ơi thiết kế đẹp lắm đây có máy này thì tự cứ biết rồi đó ờ, cứ đặt cái mặt nhau cái là cú đặt cái mặt nhau là cú rồi như là cái à, bây giờ các anh đang à, nghỉ trưa để ăn uống xong rồi à, chiều mát sẽ ra câu tiếp ờ, bấm vào đi ờ, máy này không cọc vô cua lâu em nấu không anh đường đi Ê. Cái này chỉ có phút để hòn trời Không bữa đi có phút để hòn nữa nhà được tại tại nó kêu nó kêu nó mua mũ coi mà không có mũ không súng nó sẽ có mũ coi lặn súng rồi. ồ tối nhắn tiên kêu ờ, anh Phương tài trợ cho mấy cái cần tới cho này tới anh <laughs> nữa anh kêu ờ, tạng được ấy lên tới xong cho luôn rồi đó thì to cho này không cho anh đủ tạc tạc ư mà to sang đưa tao to sang đưa đủ ngồi đủ ngồi đủ vô rồi bông hót bò hót nằm hót gì cũng sao bây giờ mình dừng clip ờ, để ăn cơm với các bạn hẹn các bạn ờ, vào clip sau có coi ngồi vui trong anh em ngủ